lên hàng các bạn ơi bên cần mình nói nó bên cần mà kìa ben ben lên lên ben lên lên lên lên lên lên cái các bạn mình tính đâu bọn mình nó chơi ai dè nó lên thiệt các bạn ơi lên thiệt các bạn ơi lên cá các bạn ơi Okay, okay. Sure, I'm Jack hello tâm mail cá xin chào tất cả các bạn nha thì ngày hôm nay mình sẽ à, đi câu lăng xe bằng à, bài bằng bài mồi ờ, ngũ cốc nha các bạn thì hôm nay mình vẫn à, tiếp tục đi câu cá ở, ở hồ núi le mình quyết định hôm nay mình sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ đi săn cá cá trôi và cá chép thì cái bài mồi ngũ cốc này là chuyên để săn trôi chép và chấm là chính thì à, không biết cái à, ngày hôm nay nó kết quả như thế nào thì à, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta chọn cái cái bài mồi à, cốc này để chúng ta câu cá để mình test thử cho các bạn xem nha ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chọn cái cái bài mồi à, ngũ cốc cho các bạn xem cho các bạn đầu tiên các bạn chuẩn bị mình một cái cái hũ như thế này nha cũng như là cái ờ, cái go cái thao gì đó như thế này à, xong rồi thành phần đầu tiên thì à, là cánh chim cánh chim này các bạn dùng cho mình à, khoảng à, các bạn thì nói chung lại là các bạn muốn câu bao nhiêu thì các bạn dùng à, bấy nhiêu nha các bạn mình sẽ dùng hai loại cánh chim này đó mình chế vào trong cái cái cái thau này luôn à, thành phần thứ hai là không đổi gì vẫn là cắm gà con cám mà con này mình sẽ dùng từ 2 đến 4 lạng cám mà con nha các bạn Tùy các bạn muốn con nhiều hay con ít Đó, bạn đổ vô đây luôn Rồi Mình đổ đó là khoảng 3 à, lạng cám gà con nha các bạn Rồi xong kia xong rồi thì các bạn à, dùng nước à, tại điểm câu Đây là nước mình lấy ở, ở dưới hồ lên nha Bạn chế vào đây luôn Đó, chế vô luôn nhiêu đây thì nó hơi ít xíu à, các bạn à, trộn đều lên à, sau khi 10 à, phút thì à, cắm chim với lại à, cá mật con của ta đã nở ra như được như thế này rồi thì bây giờ các bạn tiến hành cho cái lòng đỏ của trứng vịt này vô hai lòng đỏ của trứng vịt nha các bạn đây trứng thứ hai rồi xong rồi các bạn à, trộn đều lên nha nè dùng tay trộn đều lên đó thì à, cái lòng đỏ của trứng à, trứng vịt này nó tạo cho chúng ta một ra một cái à, cái cái độ tanh và cái độ hương sữa và một cái độ dẻo mồi cái dính làm cho mồi nó dẻo đó khi chúng ta cho nó quăng mồi nó đỡ bị rã mồi đó đây là bơ tường hang bơ tường an nha các bạn đó. bơ ngang này bạn dùng lóng tay nè bạn cho khoảng cái chừng hai lóng tay bơ tường an đây đó hai tay bơ ngang đó bấy nhiêu đó được rồi các bạn cũng à, bóp đều lên rồi xong rồi thì các bạn à, cho cái mồi à, ngũ cốc khô này vô đây là cái mồi ngũ cốc khô nha các bạn đây có thấy đẹp không lên màu nâu nâu trắng nâu đen trắng rất đẹp luôn chấm trắng chấm trắng được đẹp luôn rồi các bạn à, chế vô các bạn cho càng nhiều càng tốt nha các bạn này mình sẽ chế vô cái này mình chia ra làm hai mình sẽ câu hai lần đó rồi mình sẽ cho vô nó trước à, một ít như đây khoảng ở chừng à, hai lạng thôi đó mình trộn đều lên hy vọng hôm nay à, à, sẽ mới mỉm cười với mình à, hy vọng hôm nay sẽ lên được à, cá chép để mình à, có một cái à, clip à, cho các bạn xem nó vui và thấy vui vẻ các bạn ơi nó lên ngay mùi hương chuối luôn rồi các bạn ơi các bạn nên nhớ nha chọn mồi này mà lên ngay được cái mùi hương chuối thì à, xin chúc mừng bạn đã thành công đó nó không có gì hơn hết với cái mùi hương chuối này các bạn ta hồi bắt cá chép với là cá chấm đó chép là chính tại vì mùa này là là là là là, là mùi à, ngụ cốc rang đang cháy rang thơm khét thì các bạn chuyển chiên đi câu cá cá chép là chính chép chép trôi chấm đó các bạn trộn à, đều đều lên rồi cái nguyên liệu của còn đều vẫn không thay đổi gì bánh à, sô lai à, dâu ba cái bánh sô lai dâu như thế này đó các bạn cho ba cái vô luôn ba cái hai cái cuối cùng rồi các bạn à, đều lên cho mình luôn đó bóp diễn ra thật là đều rồi à, cuối cùng thì à, các bạn cho thêm cái mồ cốc vô nữa để tăng lên cái độ khét thơm khét của bài mùi nó rất lên này nắm rồi ok các bạn trộn đều cho thêm nước tại đúng câu vô rồi chiến ok các bạn mình đã ờ, bóp đều rồi bây giờ mình sẽ vào trong cái lăn xe này nha đây có sáu lửa cái gác thằng shop đây lăn xe đi ừ. Ờ, đây bạn bóp một thấy mùi dẻo không nè đó đây đó thấy không vậy thôi đơn giản vậy thôi <coughs> các bạn à, bóp sợi được kỹ vô cho mình là được ok đó xong đây ghim lưỡi đây nè đó đó in nhẹ một cái là ok rồi vậy thôi các bạn ơi đó các bạn cứ các bạn cứ ghi ghim đại lưỡi vô trong cái cục mồi là được ghim sau le hoặc không muốn ghim thẳng gì cũng được hết các bạn à đó nên nhớ trên cắm xuống nha nè khi cắm xuống hoặc, hoặc, hoặc, hoặc, là các bạn không thích cái cắm xuống thì các bạn có thể à, cắm nghiêng vậy đó đó nghiêng vậy đó mình cắm tướng tung luôn rồi bây giờ mình sẽ à, bắt đầu à, quăng mồi nha các bạn đó có cá mình sẽ quay cho các bạn xem nha lên hàng các bạn ơi còn không còn không coi lên hàng anh em ơi chạy vô bạn ơi sao nhả te vậy Kìa, cá chạy vô anh em ơi cá gì xíu nhỏ trôi trôi trôi các bạn ơi trôi các bạn ơi cần dữ vậy ừ, nó lôi cái cần ben ben ben lên ừ. trời các bạn ơi thành bảo mồm các bạn ơi cá trôi nha <laughs> mình nói là trôi chép chấm lên trôi trước nè thành hy, hy vọng thế lên được cá cái à, cá chép là các bạn cái chấm hồi này mình chắc đâu chưa dính dính được cá cá, cá trôi với cái chép rồi uh, con trôi đầu tiên nha chú cẩn con này là gì bạn ừ. thả thả nhưng mà chưa có cá mà có cá hai kệ này mở vô vỏ đi. cho nó tanh vỏ bạn ơi chút nữa à, có gì lên con cái cái này là ê ây da cái số con cá này nó, nó được sống nữa các bạn số con cá nó được thả các bạn ơi ok thả rồi thả rồi lúc lúc đầu đã nói thả rồi mà còn cố gắng bỏ vô vỏ nữa thì cố gắng các bạn <laughs> hài quá ờ à, ok các bạn ok bạn nha yeah. con cá đi đi tiếp ok con ơi không cần không cần con con con con con ok ok ok, okay. rồi rồi cũng rồi cũng rồi cũng rồi cũng rồi rồi ok còn lớn rồi thằng lớn rồi thằng lớn rồi to còng căng căng căng cong dữ lắm các bạn ơi vợt nhảy xuống dưới em vợt nhảy xuống dưới em rồi chuẩn bị dần luôn các bạn em xuống còng luôn mà thì thấy nó lo cái căng thẳng đư luôn mà đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy ui trời trời trời trời trời các bạn ơi ok con này tám lạc vậy là mùa này bắt đầu cho ăn lại nha các bạn hay quá mời một cốc nha trôi hả bạn ok trời trời xa ấy trời ơi ai chơi không có chơi con chị ờ, que ké nha ai lên cá người đó người đó ta review okay đấy. ai ai ai hai anh em tính thả cá được các bạn ơi con này thả đây con này con thả được con này thả được đi về đúng á buồn lắm á lên hàng các bạn ơi bên cần mình nói nó bên cần mà okay. bên bên lên lên lên lên lên lên lên lên lên cái các bạn mình tính đâu bọn mình nó chơi ai về nó lên thiệt các bạn ơi lên thiệt các bạn ơi giật giật giật giật cái trách nhiệm của mình cái trách nhiệm của mình cầm giật thì cứ cầm giật đi ừ. cứ thấy lên cá là phải chạy đi tới cái giật để ra coi sao đứng tại chỗ mà càng thủ vậy ừ. Cái này cũng hơi to nha anh em chép đi chép, chép rồi bạn ơi con cá này mình thấy nó chì đáy quá rồi chắc chép rồi cho rồi cho vậy cho rồi dính cước phần nào luôn rồi dính cước phần nào vậy à con phao mới quăng ra hiểu luôn không uh. phải đâu cái cần của bạn luôn các bạn ơi ok nha các bạn okay, con con con này nó nó nó cũng bảy tám lạng á rồi đó đó con này à, khoảng à, bảy lạng các bạn à đúng rồi còn mua cái quăng cái bạch luôn chắc được 5 phút á mới luôn mới giờ thèm mồi luôn lên cá các bạn ơi rồi nha hy vọng hôm nay à, bảo có trôi nữa <laughs> bây giờ kéo cá các bạn ơi sáng giờ món quá à. cá trôi nha cá các bạn ơi kìa đã chưa lên đi con lên đi con lên con lên lên lên lên phi ban giữ các bạn ơi ban nhức đất luôn trời ơi vô cẩn các bạn ơi chúng bày cái chơi rồi các bạn ơi hôm nay chắc cái cái chơi hơi phê nè cái chơi nha các bạn con à, thứ hai nha ok đây cá các bạn ơi kè thấy không kè nó ben đứa con kè đó kìa đó thấy không kìa đã chưa à, cảm giác cái bên cần nó, ờ, nó sướng các bạn à lên hàng thôi to trời ơi to cảm giác thiệt chứ các bạn ơi nó bự nè ba này bảo cái trời các bạn ơi quá bự rồi con này cũng được 8 làng á <laughs> quá đã các bạn ơi ok chưa giờ 11 11 giờ rưỡi các bạn ơi ở đây chiều làm mấy pha bè đứng gần vậy đó thì à, còn gì gọi là cảm giác đó các bạn quá đã các bạn nè Đấy ok nha Chỗ đỏ Đây lên lên cá các bạn ơi Đây lên cá các bạn ơi Trôi rồi, trôi rồi, trôi rồi Trôi rồi, trôi rồi chơi các bạn ơi Trôi, trắng các bạn ơi à, Thấy không, mình đang ngồi dưới nước luôn nè Đó quay cái nước vào xem này đã chưa đã chưa đó <laughs> ê rồi hồi nãy có giờ con rồi không sao đâu trời trời trời cũng khác đi ok các bạn nha cá các bạn ơi thấy rồi hả tiếc người ta nó chưa đâu chắc dính được mình lưới dính bèo nó chạy chạy vô á còn mà bèo nhiều quá các bạn ơi cho bèo luôn con kìa con kìa con kìa kìa trời trời trời trời trời trời trời trời chỗ cầm lên luôn trời à. các bạn ơi ui da đã chưa nè chụp chụp chụp mèo nó nó bật cái cằm lên <laughs> vậy vậy vậy vậy mới nó mới vui đấy bạn thấy không bèo quá trời luôn các bạn ơi à bây giờ nó không có nắng luôn rồi nè xe để cho tút lúc ở trên kia kìa đó thấy không đó giờ đó mình đi xuống cái đường này nè đó ra tới ngoài đây khoảng 40 à, mét đó nè đắp bèo đây nước nó cạn các bạn nè đây mình câu nè ok nha lên cá các bạn ơi phát nãy đi cái này đừng đi nữa nha giống giống chép chép chép vậy trời trời trời trời trời trời trời các bạn ơi tôi trắng đây cần cảnh nha đó ôi khó xảy rồi đã các bạn hai thấy cảm thấy cảm giác rồi chứ ở ờ, kia toàn là nước không kìa đó anh em mày coi đây chưa có hàng cần <laughs> ok rồi ở cá sẽ quay bạn xem tiếp lên cá các bạn ơi trôi trôi nữa rồi hôm nay thân trôi nhiều lắm trôi trắng nhiều nó đang chạy vô phải không còn mà sao thấy được trôi rồi Ê, một cỡ không à tấm lạng để <laughs> anh anh nhiều cái vô thì coi dưới nước á nó cũng uh, hơi phê tí to không tám 0888 lạng không bạn ơi à, đã chưa nè đấy quảng cáo mình sẽ review, review tiếp <laughs> lên cá các bạn ơi thôi các bạn ơi Bực đôi luôn rồi chùm tao mà thằng lớn bạn ơi thằng lớn rồi càng lớn rồi bên ờ, bay cần luôn mà dưới nước bình nữa các bạn ơi dạ, thiệt chứ trời đứng cần luôn mà ừ đây dần dầu bóng cá tôi tới rồi tới rồi bự bự bự to cái máy á cái máy á trời, rồi trời ơi chú đỏ chú đỏ trời bá luôn vô các bạn ơi đỏ các bạn ơi con này con này cái rưỡi á con này cái rưỡi các bạn ơi à. cái rưỡi á đỏ chứ nè sướng ghê hả qua sướng luôn đã cần mình đâu ok cá mình quay cho bạn xem tiếp lên cá các bạn ơi vô hình thiệt các bạn ơi cá mực nó quá bự luôn nè bạn review ngon rồi nhép rồi để để có lưỡi có lưỡi còn một còn mang hết sao cá còn mang thằng trước người rú mà nhảy còn mang mà nhảy ok các bạn nha giờ cũng uh, gần một giờ rồi hôm nay ờ, tình trạng là lội nước quá phê quá phê